Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Việt Dũng soi kèo, nơi mà có thể đưa ra những mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì ngày hôm qua ở trên kênh Việt Dũng bóng đá mình đã đưa ra cho anh em một video tham khảo đó là về trận đấu giữa Leicester City đối đầu với Wolverhampton thì ở trong trận đấu này mình đưa ra mã kèo tham khảo đó là Wolverhampton cộng 0.25 thì ở mã kèo này đã tạch cùng với là về trận đấu ờ, giữa Benford đối đầu với Aston Villa thì trong trận đấu này mình đưa ra là mã kèo Benford ở thi đấu ở kèo thì ở mã kèo này đã hòa khi mà tỷ số là một đều nhưng mà cái điều này không sao cả khi mà ở video nào mình cũng đã nói với những anh em rằng á, là những mắc kèo trên kênh youtube chỉ mang tính chất là tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư còn những cái mã kèo mà anh em có thể đầu tư thì chỉ có ở tele a còng chúng xoay kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình những cái mã kèo mà mình gửi ở trong nhóm vip việt dũng ấy, thì lại hoàn toàn miễn phí cũng như là không lấy bất kỳ đồng phí đồng lộc nào của anh em cả vì vậy anh em cùng mình xem qua những cái mã kèo ngày hôm qua mình đã gửi vào trong nhóm vip việt dũng cùng với những anh em mà đã đồng hành và tin tưởng mình thì anh em có thể thấy ngày hôm qua ở trận đấu giữa Fulham với Leeds United thì mình đã gửi cho anh em là mã kèo Fulham. Còn ở trận đấu giữa Brentford đối đầu với Aston Villa thì mình đưa ra mã kèo là Brentford à, ở kèo đồng thì trong à, cái mã kèo này thì đã là hòa khi mà tỷ số là một đều. Còn về mã kèo là Valladolid đối đầu với Girona thì mình đã đưa ra cho anh em là mã kèo à, Valladolid ở thi đấu ở kèo đồng thì à, mã kèo này đã thắng với tỷ số là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Valladolid còn về trận đấu giữa Dortmund và Frankfurt thì à, trận đấu này đã tạch khi mà tỷ số trận đấu này 4-0 nhưng về phía đội chủ sân là Dortmund. Còn về má kèo đó là Azure đối đầu với Alit ở trong giải đấu League One thì mình đã đưa ra má kèo hôm cộng 0.75 thì má kèo này đã ăn trọn vẹn khi mà tỷ số của trận đấu này là một đều. Cùng với đó sẽ có một số anh em nhắn tin cho mình để xin kèo ví dụ như anh em này là đã mình đã gửi cho anh em này là mã kèo Fulham ở trong trận đấu giữa Fulham đối đầu với Leeds United cùng với đó mình đã gửi cho anh em một mã kèo xin 3 đó là Mai 05 khi mà thi đấu với à, Bayern cùng với là Osasuna cộng với là Fulham thì cái mã kèo xin 3 này ra ăn trọn vẹn khi mà cả ba mã kèo này đều ăn à, với tỷ số rất là khác biệt như là trận đấu này thì tỷ số là 4-1 trận đấu này là tỷ số là 3-1 cũng như là Fulham là tỷ số là 21 cũng với là một số kèo khác như là kèo à, mình đã gửi cho anh em này là má kèo à, Valladolid đối đầu với Girona thì mình đã gửi cho là má kèo Viro Valladolid ở trong cái à, má kèo này để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Còn ở cái à, người anh em này thì mình đã gửi cho má kèo à, Bedford cộng không ở kèo đồng thì à, má kèo này đã hòa rất là đáng tiếc. Còn về người anh em này nữa khi mà trận đấu giữa Liverpool à, đã diễn ra với uh, John thì mình đã thấy một điều uh, thay đổi ở cái má kèo nhà cái đưa ra thì mình đã cho người anh em này là bắt uh, Southampton ở trong trận đấu này với uh, mã kèo là cộng 2.25 nhưng mà người anh em này lại không bắt kịp và chỉ vào được uh, mã kèo là hai hòa mà thôi. Và trong trận đấu này anh em có thể thấy khi mà Liverpool đối đầu với Nottingham Forest thì tỷ số đã là 3-2 và đã ăn được cái má kèo này khi mà nhà cái đưa ra mức chấp cho Nottingham Forest lên tới trận tận là hai trái 25 thì xin chúc mừng những anh em trong nhóm cùng với những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng trong cái thời gian qua. Vậy nên anh em nào mà còn đang chưa có một à, nhóm chơi uy tín cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng Dũng soi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa anh em vô nhóm và hoàn toàn là miễn phí không thu bất kỳ đồng phí đồng lộc nào từ anh em. Còn đến với video ngày hôm nay thì mình sẽ nhận định cho anh em một trận đấu ở trong khuôn khổ La Liga, đó là trận đấu giữa Sevilla đối đầu với là Villarreal thì à, anh em có thể thấy ở trong trận đấu này sẽ được diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 2023 cũng với là diễn ra trong khuôn khổ vòng 30 giải đấu Liga thì liệu rằng ở trong trận đấu này đội bóng nào sẽ giành được chiến thắng cũng với là giành được, được trọn vẹn 3 điểm để có thể nâng cái thứ hạng của mình trên giải đấu à, Liga này và trước khi mà bước tới đưa ra những cái thông tin à, nhận định cũng như thông tin liên quan đến trận đấu thì anh em đang xem video yêu quý hãy để lại Dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em có thể tham khảo thì trước khi mà bước tới những cái thông tin đội hình cũng như là lịch sử thi đấu thì anh em cùng mình đá qua cái à, kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì à, nhà cái đưa ra là mức kèo đồng khi mà bỏ một là Sevilla sẽ ăn được 0.97 cùng với bỏ một là Villarreal sẽ ăn được 0.96 cùng với là kèo tài xỉu hiện tại đang được niêm yết ở mức 2.25 khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ ăn đủ cùng với là bỏ một vào kèo xỉu sẽ chỉ ăn được 0.89 mà thôi thì anh em có thể thấy ở kèo cực chấp hiệp 1 hiện tại thì nhà cái niêm yết ở mức là kèo đồng cũng là kèo tài xỉu hiệp 1 thì được niêm yết ở mức là một trái hòa và anh em có thể thấy ở trên trang này sẽ có một số kèo sớm như là kèo tỷ số chính xác này tỷ số chính xác hiệp 1 hiệp 2 kèo chấp kèo bàn thắng tài xỉu à, bàn thắng đầu cuối cũng như là cược thắng à, giữa và đội thắng giữa sạch lưới cược thắng áp đảo à, đội thắng và ngược dòng này tỷ số cách biệt cũng như là một số kèo như là kèo góc kèo thẻ và kèo xiên thì những cái mã kèo này thì à, mình sẽ gửi riêng ở trong à, nhóm để cho anh em có thể chơi và tham khảo ở trong nhóm cho khi mà mình có những cái thông tin liên quan đến đội hình cũng như là thông tin chính thức của hai đội bóng và hiện tại anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò mà chưa có thể uh, chơi được những mã kèo như là kèo phạt góc, kèo thẻ hay là kèo xiên hoặc là anh em chơi qua thầu qua cò sẽ mất tiền like, tiền phí rất là nhiều cho bọn thầu bọn cò như ở kèo này anh em kết uh, Sevilla anh em bỏ một vào Sevilla sẽ là 0.97 nhưng mà anh em chơi qua thầu các cò lại chỉ nhận được 0.85 à, 0.80 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em nên mình khuyến khích anh em hãy chơi qua thầu có à, xin lỗi anh em là không khuyến khích anh em chơi qua thầu qua cò mà hãy chơi trên một trang chơi riêng để anh em có thể à, tự do ra vào các kèo khác nhau chứ không phải phụ thuộc vào thầu vào cò rồi à, anh em phải vô kèo sớm cũng như là thiệt thòi về mức tiền lai like, tiền phí Vậy nên anh em nào mà chưa có một trang chơi riêng để có thể tự do đầu tư vào những cái mã kèo mình yêu thích ấy, thì hãy liên hệ cho mình qua số Zalo cũng với là tele a còng đúng xoay kèo đang hiện ở trên màn hình. Còn đến với những cái thông tin mà là của trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy giữa Sevilla đối đầu với Villarreal thì hai đội bóng này đã có 51 lần đối đầu trong đó về việc mà Sevilla được ờ, sự ủng hộ của lịch sử đối đầu khi mà có tới là 24 chiến thắng cùng với là 12 trận thua và trong đó có 15 trận hòa. Còn về phong độ hiện tại của đội chủ nhà Sevilla anh em có thể thấy là đội chủ nhà đang có một cái phong độ khá là tốt khi mà được đánh giá ở mức khoảng là 67% trong 6 ờ, trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có hai trận hòa, 3 trận thắng và một trận thua. Còn về phần sân của đội khách Villarreal thì anh em có thể thấy là đội bóng này đang có một phong độ cũng không uh, kém cạnh hơn là bao nhiêu khi mà hiện tại đang được đánh giá mức khoảng là 58% trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này là có 3 trận thắng cùng với là hai trận thua và một trận hòa. Thì à, cái trận à, thua gần đây nhất của đội bóng này anh em có thể thấy là trận thua 2-1 trước à, Valladolid ở trong cái lượt trận ngày 15 tháng 4. Với cái phong độ cũng như là lịch sử đối đầu như vậy thì anh em cùng mình xem qua cái bảng xếp hạng của hai đội bóng này ở trên đấu trường La Liga thì có thể thấy về phần sân của đội khách Villarreal thì đang có cho mình vị trí thứ 6 sau khi mà trải qua 29 vòng đấu thì đội bóng này có cho mình là 47 điểm và hiện tại chỉ đang cách biệt với vị trí thứ năm là Real Betis với uh, cách biệt chỉ là một điểm mà thôi. Cùng với đó đội bóng này có lên tới là 38 bàn thắng cũng với là 28 bàn để bị thủng lưới. Và đội đội bóng này hiện tại đang có 14 chiến thắng, 5 trận hòa và 10 trận thua. Còn về phần sân của đội chủ nhà Sevilla anh em có thể thấy đội bóng này đang có cho mình vị trí thứ 13 sau khi mà trải qua 29 vòng đấu thì hiện tại đội bóng này đang có cho mình là 35 điểm và mới là 35 bàn thắng và 44 bàn để bị thủng lưới. Cùng với đó đội bóng này đang cách về với nhóm cầm nền đỏ là vị trí thứ 18 Evanzo với cách biệt chỉ khoảng 7 điểm mà thôi. Còn về cái phần đội hình dự kiến mà hai đội bóng sẽ sử dụng ở trong trận đấu này, anh em có thể thấy là phần sân của đội à, chủ nhà Sevilla thì là sẽ sử dụng cho mình đội hình là 4-3-3 cũng như ở phần sân của Villarreal đội khách thì cũng sẽ sử dụng cho mình đội hình là 4-3-3. Như hàng công cao nhất của đội uh, chủ nhà xe Villa anh em có thể thấy sẽ gồm có là Viran Yu cùng với là Nishi cùng với và Ocampo và đi theo sau đó sẽ là ba tiền vệ thi đấu đó là Vijay, Sosu cùng với là Fernando. Còn về phần sân của đội khách Villarreal thì sẽ có ba hàng ba cầu thủ thi đấu hàng công cao nhất anh em có thể thấy ở đây là Chueji cùng với là Morales và Pino. Còn cái à, phần vắng mặt mà không thể tham gia trong trận đấu này thì anh em có thể thấy ở đây về phần sân của Villarreal thì sẽ có một cầu thủ đó là thủ môn à, Moreno sẽ không thể thi đấu trong trận đấu này vì chấn thương. Còn về phần sân của đội chủ nhà Sevilla thì sẽ có một cầu thủ bị cấm thi đấu, đó là Acuna cùng với là hai cầu thủ bị chấn thương và không thể tham gia đó là Juan Jordan cùng với là Macau. Thì với những cái thông tin như là đội hình và bảng xếp hạng thì anh em cùng mình xem qua cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì có thể thấy về phần sân của đội chủ nhà Sevilla thì trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này là có 3 trận thua và hai trận hòa cùng với là 5 trận thắng. Thì anh em có thể thấy ở đây là ba trận thua như là trận thua 2-0 trước uh, Getafe, trận thua 1-0 trước uh, ờ, Fene cùng với là trận thua 6-1 trước Atlético Madrid ở lượt trận ngày mùng 5 tháng 3. Và đội bóng này hiện tại đang có chuỗi là 5 trận uh, bất bại ở trên mọi đấu trường với những cái trận thắng như là trận thắng 3-0 trước uh, Man United, trận thắng 2-0 trước uh, Valencia cùng với là trận hòa hai đều trước Man United ở lượt uh, đi của giải đấu uh, C2 thì anh em cùng mình xem qua trận đấu giữa Sevilla đối đầu với MU với tỷ số là 3-0 nghiêng về đội chủ nhà thì uh, anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì uh, à, MU đã đưa ra mức chấp là 0.25 và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-0 nghiêng về đội chủ nhà là Sevilla. Cùng với đó anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì uh, à, MU cầm bóng lên tới 62%, cùng với đó chỉ tung ra được 16 cú sút nhưng lại không ghi được một bàn thắng nào vào lưới của đội chủ nhà Sevilla. Trong khi phần sân của đội chủ nhà Sevilla lại chỉ cầm bóng được có 38% mà thôi nhưng mà lại ghi được tới 3 bàn thắng vào lưới của MU như là bàn thắng phút thứ 8, 47 cùng với là 81 của trận đấu. Thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì à, có lên tới là 13 góc cùng với là 3 thẻ vàng được đưa ra. Còn cái trận à, thắng 2-0 trước Valencia thì anh em có thể thấy khi mà thi đấu là phần sân của đội khách thì đội bóng này thi đấu khá là tốt khi mà có tỷ số là 2-0 khi mà đối đầu với à, Valencia cùng đó anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì cũng có khá là nhiều thẻ được rút ra khi mà có là một thẻ đỏ cùng với là năm thẻ vàng và tám góc còn về trận uh, hòa hai đều trước uh, à, MU ở cái lượt trận uh, lượt đi của tứ kết uh, cúp C2 uh, thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì uh, uh, không cần nói anh em cũng biết là hai bàn thắng được ghi sớm cùng với là hai bàn thắng uh, ở cuối hiệp 2 khi mà do công của Harry Maguire anh em có thể thấy ở đây Cùng với anh em thấy ở trong trận đấu này cũng có lên tới là 12 góc được đưa ra cùng với là 8 thẻ vàng. Còn về phần sân của đội khách thì anh em có thể thấy ở trong 10 ờ, trận đấu gần đây nhất đội bóng này có cho mình là 3 trận thua cùng với là 2 trận hòa và 5 trận thắng. Mặc dù phong độ gần đây của đội bóng này khá là tốt nhưng mà đội bóng này đang có một trận thua trước Valladolid ở lượt trận ngày 15 tháng 4. Thì anh em cùng mình xem qua ở trong cái trận đấu này, nhà cái đưa ra mức chấp lên tới là 1.25 cho và Villarreal anh em có thể thấy và đã để thua kèo châu Á khi mà tỷ số chỉ là 1-2 mà thôi. Cùng với ở trong trận đấu này thì ờ, có khá là nhiều thẻ được rút ra nghiêng về phía đội khách uh, Valladolid khi mà phần sân của đội khách Valladolid lên tới là 6 thẻ vàng cùng với là một thẻ ờ, vàng của đội chủ nhà. Cùng với trong trận đấu này cũng có khá là nhiều góc khi mà có lên tới là 13 góc được đưa ra. Còn về anh em có thể thấy trong trận đấu này thì đội chủ nhà cầm bóng được tới 70% nhưng mà lại chỉ ghi được một một bàn thắng vào lưới của đội khách là Valladolid cùng với cái trận à, thắng à, gần đây trước à, Real Madrid anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì đội chủ nhà Real Madrid đưa ra mức chấp lên tới là 1.25 nhưng mà lại để thua kèo châu Á khi mà tỷ số lại là 2-3 nghiêng về phía đội khách Villarreal và anh em có thể xem qua trong trận đấu này thì trong trận đấu này cũng có lên tới là 13 góc được sút cùng với là ba thẻ vàng đều thuộc về phần sân của Villarreal thì đội khách Villarreal thì còn một số trận thắng như là trận thắng 2-0 trước à, Real Sociedad cùng với là trận thắng 3-0 trước Osasuna và trong đó có một trận hòa ở trong cái giải đấu à, cúp C3 À xin lỗi em là một trận thua ở trong giải đấu cúp C3 khi mà thua trước à, Atletico. Thì sau đây anh em cùng mình xem qua cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này khi mà trong khoảng là 4 trận đấu gần đây nhất hai đội bóng này đối đầu với nhau thì trong đó có hai trận hòa cùng với là một trận thắng thuộc về đội chủ nhà Sevilla với tỷ số là 1-0 cùng với là một trận thắng của phần sân đội khách với tỷ số thắng là 4-0. Còn nếu mà xét xa hơn, trong à, khoảng 10 trận đấu mà hai đội bóng này à, chạm trán với nhau thì trong đó có tới là 5 trận hòa cùng với là 3 trận à, thắng thuộc về Villarreal. Và có hai trận thắng thuộc về đội chủ nhà Sevilla như là trận thắng 1-0 và trận thắng 2-0. Thì anh em có thể thấy trong 10 trận đấu mà chạm trán với nhau gần đây nhất của hai đội bóng ạ mà có lên tới là 5 trận hòa thì hai đội bóng này cũng là hai đội bóng có thể được coi là ngang sức ngang tài ở trên cái đấu trường La Liga này. Thì anh em cùng mình xem qua hai trận hòa gần nhất của hai đội bóng này khi mà thi đấu với nhau. Và trong trận đấu này có thể thấy nhà cái đưa ra mức chấp là 0.75 cho đội chủ nhà là Villarreal. Khi mà trong trận đấu này thì à, cũng có khá là nhiều thẻ được rút ra khi mà có tới là 6 thẻ vàng được rút cùng với là có 10 thẻ à, xin lỗi là 10 góc. Còn về trận hòa một đều ở lượt trận ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022 thì có thể thấy ở trong cái trận đấu này nhà cái cũng đưa ra mức chấp cho Villarreal khi mà đưa ra mức chấp là 0.25 và để thua kèo cho Á khi mà tỷ số là một đều cùng với đó ở trong trận đấu này lại chỉ có 6 góc được sút nhưng mà có 3 thẻ vàng nghiêng về đội chủ nhà là Villarreal thì anh em cùng mình xem qua một số trận đấu khác như là trận uh, à, Sevilla thắng 1-0 thì có thể thấy ở trong trận đấu này thì uh, nhà cái sẽ đưa ra mức uh, chấp cho đội chủ nhà Sevilla với mức chấp là 0.5 và đã thắng kèo châu, Á khi mà tỷ số là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà còn cái về mà trận thắng uh, của Villarreal khi mà thắng với tỷ số lận uh, 4-0 thì trong trận đấu này nhà cái lại chỉ đưa ra mức chấp là 0.25 mà thôi và đã giúp cho Villarreal thắng kèo châu Á khi mà tỷ số lên tới là 4-0 và anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì ờ, một thẻ đỏ và ba thẻ vàng nghiêng về phía đội ờ, khách Sevilla vậy rằng với những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em như là lịch sử đối đầu à, lịch sử thi đấu gần đây cũng như là bảng xếp hạng và đội hình thì anh em có thể chọn má kèo nào để có thể đầu tư ở trong cái trận đấu này thì sau đây mình sẽ chốt cho em một kèo ở trong trận đấu này để em có thể tham khảo và đầu tư khi mà nhà cái đưa ra mức kèo đồng cho trận đấu giữa Sevilla đối đầu với uh, Villarreal thì trong trận đấu này mình sẽ chốt cho anh em một kèo đó là kèo Sevilla được uh, thi đấu ở kèo đồng bởi vì anh em có thể thấy ở trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này thì uh, Sevilla đã không thua trong uh, 3 trận đấu gần đây nhất cùng với là trong 3 trận đấu này uh, Sevilla đều thắng kèo châu Á khi mà ở trong trận đấu này thì uh, đã được uh, Villarreal Real thì chấp với mức chấp là 0.5 còn ở trận đấu ngày lượt trận uh, à, 8 tháng 5 thì đã được uh, Villarreal chấp với mức chấp là 0.5 còn ở trong trận đấu này thì Sevilla đã thắng với tỷ số là 1-0. Thì cùng với đó anh em có thể thấy là trong à, cái lịch à, sử thi đấu gần đây nhất của hai đội bóng ấy, về phần sân của Sevilla thì đội bóng này đang có là chuỗi uh, à, 5 trận bất bại trên mọi đấu trường cùng với là phần sân của đội khách thì hiện tại lại có một trận thua trước uh, Valladolid ở cái lượt trận ngày mùng 5 15 tháng 4 cũng như cái phong độ thi đấu trên sân nhà của đội chủ nhà Sevilla anh em có thể thấy là trong 4 trận đấu thì đội bóng này đều có là 4 trận thắng còn về phần sân của đội khách thì lại sẽ có một trận thua trước Mallorca với tỷ số là 4-2. Chính vì vậy, mình sẽ nghiêng về cái kèo uh, à, Sevilla được uh, thi đấu ở kèo đồng trong trận đấu này cho anh em có thể tham khảo. Còn về những cái kèo như là kèo uh, tài xỉu, kèo phạt góc cũng như kèo thẻ thì mình sẽ gửi riêng ở trong nhóm uh, VIP Việt Dũng. Chính vì vậy anh em nào mà muốn nhận được những mã kèo ngon ăn và chắc ăn để có thể đầu tư ấy, thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số Zalo đang hiện ở trên màn hình cũng là tele a còng dũng sách kèo để mình có thể đưa anh em vào trong nhóm để có thể tham gia và đầu tư cùng những anh em khác và đây cũng là video nhận định sớm về trận đấu giữa Sevilla đối đầu với Villarreal để à, anh em có thể tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư ở trên những cái mã kèo mà mình gửi trên à, kênh YouTube và Việt Dũng soi kèo cũng như là Dũng à, soi kèo trên YouTube này. Bởi vì là video nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng nên những cái thông tin mà mình hiện tại có có thể là chưa chính xác Chính vì vậy, khi mà mình có thông tin về đội hình chính thức cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu thì mình sẽ đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn hơn để mình gửi vào trong nhóm uh, Việt Dũng VIP cũng như là trên à, Zalo uh, đang hiện ở trên màn hình để em có thể uh, tham gia vào đầu tư. Thì khi mà mình có những cái thông tin chính thức như là từ trước khi trận đấu được diễn ra từ 10 đến 15 phút á, thì lúc đó mình sẽ gửi những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn hơn cho anh em còn bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây anh em nào mà đang xem video hãy để lại cho mình một lượt like cùng một lượt đăng ký để uh, mình có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em có thể tham khảo và đầu tư ở trên uh, kênh việt dũng bóng đá cũng như là dũng xoay kèo và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên uh, hai kênh youtube của mình chúc anh em may mắn